chạy về nơi phía anh cánh tay mẹ dài rộng lắm chạy về nơi phía anh trái tim này cũng ấm nóng chạy đi đâu nữa em chỉ có bên anh là nơi an toàn nhất rồi về nơi phía